Điều khó kiểm soát nhất chính là suy nghĩ. Nhiều người nói rằng họ không hạnh phúc, nhưng sau khi nghe họ phàn nàn thì thấy không phải là họ chịu quá nhiều bất công mà là họ suy nghĩ quá phức tạp về một vấn đề đơn giản. Đừng suy nghĩ về những điều không thể thay đổi. Trong cuộc sống, mọi thứ không phải lúc nào cũng đều thuận buồm xuôi gió, sẽ có khó khăn trắc trở. Một số khó khăn có thể được giải quyết bằng nỗ lực của chính chúng ta, một số thì chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Nếu bạn cứ mãi vật lộn với một vấn đề không thể thay đổi được thì điều bạn nhận lại chỉ có thể là khó khăn và phiền não. Có một câu chuyện như sau, vào thời xa xưa, có một triết gia vì nghèo khó nên chỉ có thể sống chung với vài người bạn trong một ngôi nhà nhỏ chật chội. Nhưng khi mọi người than phiền thì ông luôn vui vẻ. Ông nói rằng mặc dù nơi này đông đúc nhưng mọi người lại có thể giao tiếp và nói chuyện bất cứ lúc nào. Như vậy chẳng lẽ chúng ta không nên vui sao? Sau đó những người bạn kết hôn và chuyển ra ngoài chỉ còn lại một mình vị triết gia ở đó. Tuy ở một mình nhưng ông vẫn rất an nhiên tự tại. Bạn bè tò mò hỏi thì ông cười mà nói rằng cuối cùng tôi cũng có không gian yên tĩnh để đọc sách. Điều này thật là hạnh phúc. Người biết đủ thường vui vẻ. Chúng ta luôn loay hoay với những thứ không thể thay đổi, kỳ thực đó là biểu hiện của sự bất an. Nhưng cách duy nhất để có được cảm giác an toàn là tiếp tục làm việc chăm chỉ với những gì có thể hoàn thành tốt, chứ không phải là buồn lo vô cớ. Đạo sư Santiva ở Ấn Độ từng nói rằng nếu có thể thay đổi thì tại sao lại không vui? Nếu không thể thay đổi được thì tại sao bạn lại không vui? Người biết đủ thường vui vẻ Người biết thuận theo hoàn cảnh là người dễ đạt được hạnh phúc nhất. Niềm vui và hạnh phúc cũng là từ nội tâm, tâm buông bỏ thì hạnh phúc cũng tự tìm đến. Đừng lạc trong những suy nghĩ miên man. Hầu hết những người quá nhạy cảm đều sẽ không hạnh phúc. Ở trên mạng từng thấy có một nghiên cứu nói rằng Khoảng 20% những người nhạy cảm đều rất quan tâm đến ý kiến của người khác. Họ thường sa lầy vào sự tự ti và thiếu tự tin chỉ vì những lời nói vô tình của ai đó. Họ thường khuếch đại những khuyết điểm của bản thân. Những người như vậy thật khó mà nhìn thấy con người thật của họ. Những người nhạy cảm thường có một kẻ thù tưởng tượng ở trong tâm của họ, một kẻ giỏi hơn họ về mọi thứ và sẽ chiến đấu chống lại họ ở mọi nơi. Vì vậy đôi khi họ trở nên vô cùng lo lắng, suy nghĩ miên man mà không dứt ra được. Mỗi người đều có ưu điểm riêng, đều có một kho báu ẩn giấu ở bên trong. Hành trình đời người chính là tìm cho ra kho báu này. Thứ trân quý này ngay cả bạn còn chưa tìm thấy, thì người khác có thể biết được sao? Đối với bất kỳ ai mà nói, hãy cứ luôn là chính bản thân mình, đừng bao giờ sống theo những gì người khác nói. Tâm đơn giản thì thế giới cũng tự giản đơn Thế giới của bạn như thế nào thì đều là do bạn tự quyết định Giống như một câu nói nổi tiếng của Dương Gián là Vấn đề của bạn là đọc quá ít mà suy nghĩ quá nhiều Có một câu chuyện như thế này Một thanh niên đã đi tìm bí quyết để hóa giải những phiền não của bản thân Anh nhìn thấy một cậu bé chăn trâu đang thổi sáo ở dưới chân núi Tiêu diêu tự tại Người thanh niên bước tới hỏi Em sướng quá, chẳng lẽ không có phiền não sao? Cậu bé chăn trâu nói, cưỡi trên lưng trâu, miệng thổi sáo vang, không có chút phiền não nào cả. Chàng trai trẻ đã thử làm như vậy, nhưng phiền não của anh vẫn yên nguyên như cũ. Vì vậy anh phải tiếp tục tìm kiếm. Anh đến một con sông nhỏ, nhìn thấy một ông già đang chăm chú câu cá với vẻ mặt hạnh phúc. Anh bèn bước tới hỏi, ông câu cá như vậy trong tâm có phiền muộn gì không? Ông lão cười nói Tĩnh tâm câu cá Quên hết muộn phiền Tự vây hãm trong nhà tù tâm lý của bản thân Chàng trai cũng thử câu cá Nhưng anh vẫn không thể nào quên đi những phiền não của mình Vì vậy anh lại tiếp tục lên đường Anh gặp một vị trưởng lão đang tươi cười ở trong hang Anh hỏi ông bí quyết để thoát khỏi những phiền não Ông lão cười hỏi Có ai vây khốn anh không? Người thanh niên đáp, dạ không. Ông lão nói, vì không có ai vây khốn anh nên làm sao nói đến chuyện giải thoát được. Chàng trai trẻ suy nghĩ một lát và chợt nhận ra anh đang bị vây hãm bởi nhà tù tâm lý do chính anh dựng lên. Tâm đơn giản thì thế giới sẽ giản đơn, hạnh phúc cũng tự nhiên mà tìm đến. Thế gian vô sự đều là do con người tự chuốc lấy phiền não. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Năm định luật cuộc sống giúp bạn nhẹ nhàng Ai cũng muốn một cuộc sống nhẹ nhàng như dòng sông êm đềm Nhưng đường đời trắc trở, sóng to gió lớn Không mấy khi gặp được việc như ý Có những điều trong cuộc sống vốn đã trở thành định luật Nếu bạn có thể nắm vững được nó Thì đường đời cũng trở nên dễ dàng hơn một Định luật cân đối thế giới luôn duy trì sự cân bằng theo cách tinh tế và độc đáo của nó. Ví dụ như bảo toàn đau khổ, những khó khăn mà mỗi người cần phải chịu đựng cả đời sẽ không tự nhiên mất đi, nó cũng không phải là vô cớ mà phát sinh. Bạn càng chọn cách né tránh hiện tại thì bạn sẽ càng phải hy sinh nhiều hơn để đối phó với nó trong tương lai. Một biểu hiện khác của định luật cân bằng là khi có một phương diện nào đó không đủ thì sẽ có một phương diện tương ứng bị dư ra. Ví dụ, nếu bạn không có đủ kiến thức thì bạn sẽ lo lắng nhiều hơn. Giống như một câu nói của Dương Giáng, vấn đề của bạn là suy nghĩ quá nhiều nhưng lại đọc sách quá ít. Lại có câu trí bất túc tắc đa nghi, nhận thức không đủ thì lo nghĩ nhiều. Khi một người thiếu nhận thức thì anh ta sẽ nghi ngờ rất nhiều thứ, lúc nào cũng chần chừ không tiến về phía trước được. Còn có câu độ bất túc tác đa oán Độ lượng không đủ thì hay oán trách Khi cuộc sống một người không được đầy đủ Thì nhìn đâu cũng thấy bất công Lâu dần sẽ sinh ra tâm oán hận Bất mãn suốt ngày than thở Cuộc sống này luôn công bằng Mỗi khi bạn muốn có một thứ gì đó Thì bạn cũng phải bỏ ra công sức tương ứng để đạt được nó 2. Định luật tương xứng Mỗi người chỉ có thể nhận được những thứ phù hợp với bản thân mình. Nếu nhận nhiều hơn những thứ bản thân xứng đáng được nhận thì nhất định sẽ xảy ra tai họa. Ví dụ như danh tiếng một người không thể vượt quá tài năng vốn có, tài phú không thể vượt quá công đức, địa vị không thể lớn hơn cống hiến, chức vị không thể lớn hơn năng lực. Trong chu dịch, hệ từ hạ có nói, đức bất phối vị, tất hữu tai ương nghĩa là đức không tương xứng với địa vị thì sẽ có tai hương. Đức mỏng mà địa vị cao, trí tuệ kém mà mưu việc lớn, năng lực nhỏ mà đảm nhiệm trọng trách lớn thì nhất định sẽ không thể bền vững. Mỗi người chỉ có thể hưởng thụ những gì phù hợp với bản thân mình. Cách tốt nhất để có được thứ gì đó là làm cho bản thân trở nên xứng đáng với nó thông qua nỗ lực của bản thân. 3. Định luật quan tâm có lần khổng tử giảng cho nhan hồi một đạo lý Trong một canh bạc thì quyết định thắng bại không phải là kỹ xảo Cũng không phải là vận khí Mà là thứ mà anh mang ra để đánh cược Tại sao lại như vậy? Có người lấy máy ngói ra để đặt cược Anh ta có thể đặt cược thoải mái Bởi vì anh ta không quan tâm đến mái ngói Nên không việc gì phải vội Có người lấy lưỡi câu đắt đỏ ra để đặt cược anh ta sẽ nơm nớp lo sợ và tay chân run rẩy khi đánh bạc. Có người lại lấy vàng ra để đặt cược. Vậy thì mặc dù chưa đánh bạc nhưng thần chí đã hỗn loạn rồi. Bởi vì anh ta quá quan tâm đến được và mất. Có nhiều người làm việc không tốt bởi vì họ nắm mọi thứ trong tay quá chặt hoặc luôn nhìn chằm chằm vào mục tiêu và không thể buông bỏ nó. Vì vậy họ lúc nào cũng sợ hãi và rụt rè. Hầu hết các thất bại trên thế giới là nằm ở hai chữ quan tâm. Nếu một người có thể buông bỏ những gánh nặng ở trong tâm thì rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. 4. Quy luật dự phòng Khi lập trình viên lập trình thì phải có một bản sao lưu. Trong trường hợp ổ cứng bị hỏng hoặc mất mã, nếu không có bản sao lưu thì tổn thất sẽ rất nặng nề. Điều này cũng đúng trong cuộc sống. Nếu bạn chỉ có một lựa chọn và khi cánh cửa đó đóng lại thì bạn sẽ như con thú bị vây hãm trong lòng. Một triết gia phương Tây từng nói, hãy học cách cắt móng tay bằng tay trái vì không phải lúc nào tay phải của bạn cũng hoạt động được. Đây là quy luật dự phòng, một người có tư duy rõ ràng thì lúc nào cũng chuẩn bị nhiều giải pháp và không bao giờ bị dồn đến đường cùng. Ai cũng mong năm tháng êm đềm, nhưng thực tế thường là sóng to gió lớn. Điều đáng sợ không phải là sự thay đổi đột ngột, mà là sau khi thay đổi thì không còn lựa chọn nào khác. 5. Quy luật Kabe Kabe, cựu chủ tịch Á Phạt đưa ra một ý kiến cho nhân viên, đôi khi từ bỏ còn có ý nghĩa hơn là chiến đấu, và đó là chìa khóa của sự đổi mới. Nếu bạn không có một chút nhiệt huyết nào mà lại cứ loay hoay ở những công việc không đâu vào đâu, hao tổn tâm sức, đây không phải là cố chấp mà là ngu ngốc. Khi sai đường mà biết dừng lại thì cũng là một loại tiến lên. Tìm hiểu kỹ năng mà bạn giỏi và hiểu rõ năng lực của mình. Chỉ khi chọn đúng hướng thì bạn mới có thể nhìn thấy hy vọng. Einstein từng nói, nếu bạn cho tôi một giờ để giải đáp về vấn đề sinh tử của tôi, tôi sẽ dành ra 55 phút để hiểu xem câu hỏi đang muốn nói cái gì.